đang uh, xin chào bạn sau đây đang uh, xin giới thiệu các bạn con máy uh, của cá bãi hàng này uh, đã qua sử dụng uh, máy hai lô ạ Tichenum và Shimano sản xuất Đấy. Shimano Malai sản xuất máy gần như còn mới các bạn đây gần bạn ạ thì à, xước một ít đây đã đây cái tay này thì xước một ít này các bạn Đấy, xước ấy, xước nhẹ đấy ạ. Ừ. Chỗ khác gần như mới đế máy đây ạ. Máy ít câu nên không xước lắm ạ. Xước tí thôi. Ở đây nữa. Chóc sơn phần này. đây các bạn bị này, gật ra gật ra gật vào nó bị à, quệt đây đó không vấn đề gì Đấy, vẫn nhạy Đây, à, tốc độ thu dây khá cao đấy các bạn nếu không nhầm con này thu dây hơn một mét này thu dây hơn một mét gần như là mới ạ lô thứ hai đây các bạn còn à, lông đen của lô cước vẫn còn này lô à, lô dự phòng hoặc là lô gọn à, vào cước Đấy, gần như còn mới yên không xước các bạn à, chưa xước chứa dây của lô này 0.3 là 240m này 0.35 là 170m 0.4 là 120m Đấy. Đấy, vừa rồi Hải đang ờ, đã giới thiệu các bạn ờ, mấy câu ờ, đã khoa sử dụng Technum và Shimano sản xuất Hải Đăng ờ, Fishing xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing